Alo alo alo Và hôm nay Linh và anh em Bill Studio đang đi ra ngoài suối để mà quay một cái live session kiểu như là có một cái mic ờ, có dây hoặc là mic không dây à, và qua sao cạc thu âm và thu âm thẳng trực tiếp nhạc và lời vào cái cư bay luôn rồi sau này mình về mình sẽ ầu kỳ cái chỉnh phô đó để mình ghép lên thì giống như những cái MV của các nghệ sĩ khác thì họ like cover hoặc là like đơn giản thôi về cái vấn đề là à, hát ở ngoài trời như thế này rồi về mình sẽ chỉnh lại âm thanh ở trong phần mềm như nào ha rồi hãy theo chân linh và các anh em để mà xem đây là video hậu kỳ của video sẽ up trước đấy đây linh có mang theo con cbl không dây ha hai mic đó là vm 300 với lại à, dây mic neutrik dắt tai nghe và con xô BGA 58 con này thì tầm khoảng một triệu mấy thôi cũng ok phết đấy mình sẽ thử xem đó đây và linh cũng mang theo một cái con đeo à, y 7 để mà có thể là đủ để thu âm ha, đủ pin để thu âm nè rồi đủ pin để mà cài à, đủ cấu hình để mà cài phần mềm đấy máy quay đồ này kia sẽ đúp đầy đủ ha bao lần nhớ em đang uh, vượt suối để uh, quay cái gốc cây đó các bạn đấy à, bị té bị té bị té ướt hết quần luôn <laughs> ok 22 A 58 một cái laptop Kuwait ha với một cái khung cảnh à, cũng chiêu quá còn mấy cảnh đẹp ở sông xa nhưng mà mình không có vô được các bạn ạ có nhiều đồ gặp gần ok đây tai nghe rồi có kết ra 22 micro bg 88 và mình sẽ thử à, <clears throat> live session thử thôi à hay là live uh, thu một lần về sau đó mình sẽ edit lại melody edit lại EQ rồi mình sẽ up lên thử xem ha nên là quay một lần luôn nha các bạn không có phải là thu âm trong phòng thu nữa like luôn á <clears throat> đấy hợp lý mà ở trong nó nhiều cái ảnh đẹp lắm nhưng mà hiện tại thì mình thấy cái này hợp lý để mà có thể để được cái laptop luôn đây tại vì mình muốn xô ra cái laptop ra xô này kia ra <laughs> bị té Hi <laughs> các bạn và đây là phần mềm ha mình thu ba chắc liên tục nha chắc thu âm chắc beat và chắc vocal thì để xem xem như thế nào rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu quay và bắt đầu thu lại từ đầu đến cuối luôn nha ok trong quá trình quay á và trình hát á thì linh có quay lại cái màn hình và linh sẽ để lên cho các bạn thấy được là à, quay một lần sau đó mình về mình chỉnh sửa sau cũng được ok bắt đầu nhá đây là sao cạc phong cách rai 22 laptop Dell và mic Shure BGA 58 các bạn nhé ok 58 c càng xa cách nhau đành ôm nỗi đau này chưa lặng thương mình wow trời may quá à! xíu xuống dưới à, cái thác dưới à, đứng lên đeo tai nghe hát bài à, bài nghiêu của anh Hưng đó cũng chị chụp hình cà phê Hưng rồi không rồi suối đây là cũng được đẹp thôi bây giờ anh em mình tắm thôi sắp mưa rồi ok thế là xong à, hai bài hát hàng yêu và bài hoa nở trong màu, thì à, linh sẽ để cái thu âm một lần trong cái video này để các bạn nghe và các bạn sẽ so sánh với lại cái bản mà mình đã chỉnh sửa ha à, Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video sau test những sản phẩm sau Nếu các bạn muốn test sản phẩm nào liên quan đến thu âm ngoài trời hoặc là nói chung là trong nhà hay gì đó thì cứ bình luận cái tên của sản phẩm thì Linh sẽ cố gắng làm sao để mà test cho các bạn ngay trước khi các bạn mua hàng nha Ok, xin chào và hẹn gặp lại à, Em ơi đi chỗ với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh Chạy con xe anh chở em trong trành, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức Giờ nào mà khi anh đang trong ca trực Em thì đang lo ngày mai giảng đường Ôi những thứ chán trường không tèo nào háo hức